Thưa quý vị và các bạn, thêm một cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyên gia của Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra ở gần cảng Kanakale ở nước này. Nhà địa chấn học Dogan Perinkik cảnh báo một trận động đất mạnh 7 độ Richter khác có thể sẽ sớm xảy ra ở phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quan sát của ông ở biển Marmara, động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phát biểu với RIA News, Vị chuyên gia cho biết cứ khoảng 250 năm lại xảy ra những trận động đất lớn ở khu vực xung quanh thành phố cảng Kanakale. Lần cuối cùng theo Porinkik là 287 năm trước, nghĩa là bây giờ đã đến lúc. Trong 10 ngày qua, tôi đã ghi nhận hoạt động địa chấn gia tăng ở Kanakale từ hướng biển Marmara. Tôi đã tham gia giám sát và phân tích hoạt động địa chấn hàng ngày trong nước bằng cách sử dụng các bản đồ đặc biệt trong hơn 10 năm. Trong 3 năm nay, tôi đã dự đoán một trận động đất ở Kanakale. Nhà khoa học nói, lời cảnh báo của ông được đưa ra sau một loạt các trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria vào ngày 6 tháng 2. Hai trận động đất mạnh 7,8 độ Richter và 7,6 độ Richter kèm theo hàng chục dư chấn đã san phẳng hàng ngàn tòa nhà trong khu vực, khiến hàng chục ngàn người chết và hàng chục nghìn người khác bị thương. Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, 5 ngày đã trôi qua kể từ sau trận động đất kép kinh hoàng xảy ra. Số người chết đã vượt quá 28.000 người, trong khi hy vọng tìm thấy thêm nhiều người sống sót dần mong manh hơn. Đài BBC dẫn thông tin từ ba nhóm cứu hộ cho biết tình trạng bất ổn ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ làm gián đoạn công tác nỗ lực cứu hộ. Lực lượng cứu hộ của Đức và quân đội Áo đã tạm dừng các hoạt động tìm kiếm vào ngày 11 tháng 2 với lý do đụng độ giữa các nhóm giấu tên. Người phát ngôn của quân đội Áo cho biết vào đầu ngày 11 tháng 2 rằng những cuộc xung đột giữa các nhóm không xác định ở tỉnh Hatay đã khiến hàng chục nhân viên của đơn vị cứu trợ thảm họa của Áo phải trú ẩn trong một căn cứ cùng với các tổ chức quốc tế khác. Một nhân viên cứu hộ cho rằng tình hình an ninh sẽ tồi tệ hơn khi mà nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống khan hiếm hơn. Gizem, một nhân viên cứu hộ đến từ tỉnh Salifa, nói với Reuters Nếu không chết ở dưới đống đổ nát, người ta sẽ chết vì bị vết thương nếu không thì họ sẽ chết vì nhiễm trùng Không có nhà vệ sinh ở đây Đó là một vấn đề lớn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vẫn chưa bình luận về tình trạng bất ổn tại Hà Thay. Thế nhưng vào ngày 11 tháng 2, ông Erdogan đã tái khẳng định chính phủ sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội trong khu vực. Theo hãng tin Reuters, một số hoạt động cứu hộ bị dừng lại sau khi các báo cáo cho biết bắt đầu có cướp bóc sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông địa phương đưa tin gần 50 người đã bị bắt vì cướp bóc. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thu giữ một số khẩu súng, tiền mặt, đồ trang sức và thẻ ngân hàng. Song song với đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 12 người liên quan đến các tòa nhà bị sập ở Gaziantep và Salifa sau động đất. Hãng thông tấn DHA cho biết những người bị bắt bao gồm nhà thầu. Ít nhất là 6.000 tòa nhà đã bị sập sau trận động đất mạnh 7,8 độ vào sáng sớm ngày 6 tháng 2 đã khiến khoảng hơn 25.000 người thiệt mạng chỉ tính riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã làm dấy lên sự phẫn nộ vì nhà ở kém chất lượng. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay tối ngày 11 tháng 2 cho biết các công tố viên đã yêu cầu thực hiện 113 lệnh bắt giữ liên quan đến vụ việc. Ngày 10 tháng 2, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một nhà thầu của một chung cư cao tầng sang trọng bị đổ ở tỉnh Hatay. Người này bị bắt tại sân bay Istanbul sau khi được cho là đang cố gắng trốn khỏi đất nước. Trước những chỉ trích về cách xử lý trận động đất kinh hoàng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939, Tổng thống Erdogan hứa sẽ bắt đầu dọn dẹp và xây dựng lại hàng trăm ngàn tòa nhà bị hư hỏng nặng hoặc là bị phá hủy hoàn toàn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo 15 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ và 11 triệu người tại Syria bị ảnh hưởng bởi động đất. Trong đó thì hơn 5 triệu người là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương, gồm 350.000 người cao tuổi và hơn 1,4 triệu trẻ em. WHO ước tính có hơn 15 bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt hại một phần hoặc là toàn phần. Còn tại Syria, nơi mà hệ thống chăm sóc sức khỏe bị tàn phá sau 12 năm nội chiến, có nhất là 20 cơ sở y tế trên khắp vùng Tây Bắc bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó có 4 bệnh viện bị hư hại nặng. Việc này đã khiến nỗ lực cứu hộ hàng chục ngàn người bị thương trong thảm họa trở nên khó khăn hơn. Tên lửa Calibre xâm nhập không phận của NATO có những thông tin cho biết tên lửa Calibre của Nga khi tấn công mục tiêu tại Ukraine đã xâm phạm không phận của Romania, một quốc gia thành viên NATO. Trong bối cảnh tuyên bố của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Valery Zanoni rằng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine, ít nhất là hai tên lửa hành trình chiến thuật của Nga, theo một số dữ liệu đó là loại Calibre, đã tiến vào không phận của Moldova và sau đó là Romania. Hiện tại thì chính quyền Romania đã bắt đầu tiến hành kiểm tra. Thông tin về việc tên lửa Nga xâm nhập không phận của một quốc gia thành viên NATO vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức, không có xác nhận hay là bác bỏ. Vào ngày 10 tháng 2, lúc 10 giờ 18 phút, hai tên lửa hành trình Calibre của Nga đã vượt qua biên giới với Ukraine và Cộng hòa Moldova. Vào khoảng 10 giờ 33 phút, những tên lửa này đã vượt qua không phận của Romania. Sau đó, chúng lại tiến vào không phận Ukraine tại giao điểm của biên giới ba quốc gia. Đại tướng Valery Zanoni, Tổng tư lệnh đặc biệt lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Bộ Quốc phòng Romania đã bình luận rằng cho đến nay họ vẫn chưa thể xác nhận thông tin về việc tên lửa Nga vi phạm không phận của mình. Thông tin về một tên lửa Nga bay qua không phận Romania chưa được xác nhận, Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh. Trong khi đó thì Moldova xác nhận thực tế là các tên lửa của Nga đã vi phạm không phận của họ. Bộ Quốc phòng vẫn đang hợp tác với các cơ quan có trách nhiệm của đất nước để theo dõi chặt chẽ tình hình trong khu vực. Và chúng tôi lên án mạnh mẽ hành vi xâm phạm không phận của Cộng hòa Moldova. Tuyên bố cho biết, phía Nga hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những cáo buộc nói trên. Theo Nga, NATO đang tìm cớ để can thiệp sâu hơn vào Ukraine. Ông Maxim Buyakevich, phó đặc phái viên của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cho biết phương Tây đang tìm cớ để can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine. NATO đang tìm cớ để duy trì mức độ leo thang hiện tại và can thiệp quân sự sâu hơn vào tình hình tại Ukraine. Thử thách khả năng chịu đựng của Nga với những mối đe dọa trực tiếp cho an ninh của chúng tôi. Điều mà các nước phương Tây đang tiến hành trên lãnh thổ Ukraine. Ông Maxim Bujakevich nhận định Chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều đó là các nước NATO đang cung cấp xe tăng cho những kẻ công khai tuyên bố xóa sổ nước Nga sản xuất đạn dược và cung cấp chúng cho Ukraine. Trong bối cảnh đó thì họ đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng họ không liên quan đến xung đột. Nhưng 27 trong số 30 thành viên NATO đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho chính quyền Tổng thống Zelensky. Nhà ngoại giao của Nga đánh giá. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga từ phương Tây sẽ bị vô hiệu hóa một cách mạnh mẽ và Bộ Ngoại giao sẽ làm mọi thứ cần thiết để tăng cường chủ quyền của quốc gia này